đã xa anh ở trong một chiều mưa trong đêm Anh mơ về em một giọng nói ấy Khiến anh thẫn thờ Bao câu yêu thương rơi trên hàng mi Người là thanh xuân Mà anh chẳng thể mơ xin người đừng nói nữa em đã xa anh vào trong một chiều mưa from